đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau làm ta thêm yêu để biết bao tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người Lily buồn quá à. Tự nhiên Lily thấy nhớ nhà quá à. Vậy hả? Chắc là Lily phải trở về Mỹ thôi ờ. Lily Lily uống ly nước này đi Hường làm riêng cho Lily á Hương quá à. Không biết bao giờ mới được pha nước cho Lily uống nữa Cảm người Hường nha Gì Lily Ly nước của con À, ly nước của em nè Vì Lily cũng uống đi Chị, trong tuần này đi Tuần này á là em vừa coi dự báo thời tiết rồi không mưa trời đẹp nên máy bay cất cánh rất là tốt nha chị oh, dạ <laughs> lily à bao giờ lily đi ờ à... có gì hường sẽ phụ lily xếp tất cả các đồ đạc của lily nha để đáp lại thịnh tình của mọi người Lily sẽ ở lại ngôi nhà chung này thêm một thời gian nữa Trời Trong cái ánh sáng lập lè này Nhìn đôi bàn tay của mình nó lung được Oh my god Tại sao lại cúp điện như vậy chứ Linda Hường ơi Sao tự nhiên mà nhà mình lại cúp điện như vậy Có ai ở nhà không Sao không có ai ở nhà hết vậy nè Chị Chị Dân nè xuất hiện thình lình giống như là dương âm phủ mới chui lên vậy chị đừng có nói bậy bà chị à sao chơi kỳ cục vậy hả tự nhiên tắt đèn làm chi cho em hết hồn à cái gì mà khùng tắt đèn chi tại nhà điện nó cúp điện sửa đường dây gì đó tới một tháng mới có oh my god một tháng ừ ờ sẵn đây thông báo cho em biết luôn là anh với chị đi công tác một tháng à, thôi chị lên soạn đồ dạ oh no no chân xin cái đến chị soạn đồ dạ. soạn đồ soạn đồ oh my god cái nhà này bình thường thì thấy nó bình thường mà sao hôm nay cúp điện xong có nó tối đen u ám mờ mịt hở quá à. À! Chị Vân à Tại sao chị lại đi thay đồ Tại sao chị lại có tới hai cái đầu lận Oh my god oh. Nè nè Nè nè Sao chút xíu nữa là tim tôi lọt ra ngoài rồi đó Nè nè Mình nói chuyện bình thường được không? Sao hôm nay Hường nói chuyện nghe vui vậy? Ngồi xuống nha Mình ngồi rồi Ngồi xuống nha Mình ngồi rồi Không phải nói li li. Vậy chứ nói chuyện với ai? Nói nè nè bạn mình ngồi đây không nói Mà lại nói chuyện với con cúp bế Bà ơi vì ngôi nhà này lạnh lẽo lắm Cô đơn lắm mình chỉ có Na Na làm bạn thôi Lạnh thiệt Lạnh giống như là đang ngồi trong tủ lạnh vậy đó Lạnh giống như là Gió từ Bắc Cực đang tràn về vậy đó Lily Hường phải đi một tháng Hường cũng đi một tháng Đúng Sao ai cũng bỏ đi hết vậy Lily ừ? Chăm sóc Nana dùm Hường Thế nào Nana Đừng nhìn Lily như vậy được không Mình đâu có thích nhau lắm đâu Ok Làm ơn quay mặt đi chỗ khác giùm đi Oh no Đừng có quay mặt đi chỗ khác Cứ nhìn như vậy đi Chứ nếu mà Nana mà quay mặt đi chỗ khác một cái là Lily chết liền tại chỗ luôn đó Thì yên đó Mình sẽ đến với bạn Ok dường như anh đi ngang cửa gió mùa đông bắc xe lạnh chiếc lá <laughs> em là huy hoàng nè chị lily chị sợ thiệt hả anh giỡn cái trò gì mà em mới mượn đỡ tóc giả nè chết Em dở cái trò gì mà không có vui gì hết vậy <laughs> Dạ hội quá trang ở trường Nên em tập trước á thì sao vậy Không không có gì À ừ. Ý, Em mới mượn mà Chưa có tới Halloween Sao lại có lễ hội quá trang gì ở đây chứ Chị Lily nè Sắp tới á Em đi thực tập một tháng rồi Ở dưới Vũng Tàu lận Có nhiều chương trình học lắm Trong đó có chương trình á Của lễ hội quá trang Nên em chuẩn bị trước cũng đi một tháng Dạ Sao ai cũng rời bỏ cái nhà này hết vậy à, Chết em chưa sẵn đồ nữa Em chuẩn bị đi sẵn đồ nha Chị ở nhà nha Em đi sẵn đồ Ô, ô, đồ à, Hoàng à, à dạ. Chị nghĩ là chúng ta không cần phải đi thực tập nữa à, Chị sẽ dẫn em đi chơi à, Một tháng cũng được à, Chị sẽ bao em ăn à, Bao em ngủ Bao em đi chơi À nói chung là bao hết đi. Không được đâu chị Lily Việc học là trên hết Em phải đi một tháng Đi Vũng Tàu một Nói chuyện với ai vậy Nana na. No no Nana na linh lắm đó chị Chị để ý coi Nhìn kỹ vô mặt Nana đi Nhiều lúc Nana còn cười nữa đó <laughs> Em đi nhé Lily sẽ đi Lily sẽ đi Đi không bao giờ ở cái nhà này một phút một giây nào nữa Oh no Lily sẽ đi oh. Lily Lily Ở đây đi cái đi đâu Lily sẽ ngay lập tức Không tịch thu xếp hành lý rời khỏi căn nhà này ngay lập tức Căn Ủa? nhà này có chị Lily chị lại đi chứ chị Lily chị Lily chị Lily oan gia trở là oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người